Ayo Gái trường Cypher AKA Squawk Little Bit Arab Bitch Nếu như cô phố chùa bộc, nếu như cô phố chùa bộc Gái trường tao xinh xỉu, bước vào trường như dính phải bùa độc Học về ngân hàng, ngõ 12 khuyên thật đừng cố mà bước vô Mày không thể đứng vững trước những nụ cười thì chỉ có nước đổ Gái trường tao đỉnh nhất, không phải khoe khoang đâu Đã đẹp người mà còn đẹp nết, ai cũng y chang nhau Tao chẳng hề tăng bốc, cũng chẳng hề nói điêu đâu Gái trường tao dáng chuẩn, không khác gì điều gì sai sai u uh, 20 mét vuông ta đã chia tới chục bạn gái ai cũng xinh tươi và đẹp đẽ giống hoa học viện ngân hàng cho vợ gái đống ta mày có thể chưa biết thì để tập kể cho nghe u uh, hai năm ở trường ta đã nghe nhiều câu chuyện khó thẻ gọi trường tao nữ nhi quốc từng nghĩ người ở đây điên tưởng tao nghe qua quý quốc bỏ cả chuyện đi tây thiên u uh. Yeah và sao out tới tất cả anh em của BI Rap Vì một cái cypher như một món quà dành cho chị em Yeah Và tiếp tục nào Quen như thế đủ rồi, giờ ta qua bốc phốt đủ thứ Học viện ngân hàng, nhìn vô tưởng học viện phụ nữ Nụ cười tỏa nắng khiến bọn chàng trai si mê Nằm như chất kích thích khiến bộ não này trì trệ Không chỉ xinh đẹp dáng chuẩn gánh chúng ta còn học siêu di GPA bốn chấm, cầm giáo trình như để đọc hiểu Thông thạo đủ thứ tiếng nhưng giỏi nhất tiếng Anh Câu trên để thả thính, gái trường ta chẳng kém cạnh Good hay bad thì gái trường ta cũng đều có đủ cả Trai trường khác thì đừng mong sẽ có cửa với chủ nhà Gái trường ta vẫn cháy từ dạng đường đến trên ba giọng tình hồi thiên mía kể cả hát thấy rên o ờ. chẳng cần phải nói thêm gái trường tao giống như bảo bối thấy chị em thích tóc ăn đờ trai trường tao ngày mai đậu ngói mấy thằng to đô sáu muối muốn gây ấn tượng thì đừng cố tặng hoa vì gái trường tao chỉ thích đôi trên giấy và giấy xuất khẩu từ hoa kỳ